Nằm trong các hoạt động hướng về biển đảo quê hương, chung tay xây dựng nông thôn mới, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Đồn phối hợp với công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát trao tặng vật liệu nổi giúp hội viên phụ nữ khó khăn tại các xã Thắng Lợi và Bản Sen chuyển đổi sang phao nhựa HDPE làm lồng bè nuôi trồng thủy sản. Tặng quà một số gia đình chính sách người có công trên địa bàn, đồng thời khởi công xây dựng công trình nước sạch về nhà văn hóa thôn Tân Lập xã Quan Lạn –